Dạ, xin chào các bạn à, Mình tiếp tục với bài số 4 nha các bạn Ở bài 4 thì mình sẽ luyện cho nhóm 4 à, Nhóm 4 là gồm các chữ có nét cong hở như là E, E, C và X à, Và mình sẽ luyện số à, từ số 0 đến số 9 à, Bây giờ mình sẽ bắt đầu các bạn Đầu tiên mình sẽ viết âm E trước nha các bạn à, Âm E mình sẽ bắt đầu vừa qua là kẻ đứng mình sẽ đặt bút ở vị trí này Rồi. đến năm e năm e thì các bạn bỏ dấu thì nằm trong ô ly thứ hai vừa ngay lên chữ à, mình viết lại mình bỏ dấu nha đến âm cờ à, mình đặt bút từ nền kẻ này xuống đây là khoảng 1 phần ba đó các bạn âm cờ các bạn khi viết các bạn lưu ý là cái nét ở dưới mình đá ra ngoài xa hơn cái nét bắt đầu ở trên chút xíu nha các bạn à mình viết lại cho các bạn xem nha vừa ra xa hơn một chút rồi x x là hai nét giống như âm cờ nói lại các bạn viết x sao cho hai nét nó đều là mình sẽ thấy chữ nó sẽ đẹp Rồi đây là các chữ của nhóm 4 à, Mình tiếp tục với các số à, Thì số sẽ chia làm ba nhóm à, 1, 4, 7 là một nhóm 235 là một nhóm rồi 0 6 8 9 là một nhóm à, mình sẽ luyện nhóm 1 trước là 147 à, điểm bắt đầu của số 1 là gần như chính giữa của ô ly thứ hai này à, mình sẽ hết một nét nhọn độ cao của số 1 là hai ô ly đến số 4 à, điểm bắt đầu của mình là ngay trên đây là cũng là hai ô ly à, mình sẽ kéo một đường thẳng xiên xuống đây đây là nửa ô ly của thứ nửa ô ly thứ nhất rồi mình cho một đường ngang qua vừa qua là kẻ đứng rồi dở bút lên nét thứ hai mình sẽ gần giữa ô ly này mình kéo xuống à, số 4 đến số 7 các bạn lưu ý độ cao của mỗi số là hai ô ly độ rộng là một ô ly kéo một điểm xuống đây rồi mình sẽ gạch ngang độ cao tất cả độ cao của các số từ đây đến đây là hai ô ly độ rộng đây qua đây là một ô ly số 7 cũng vậy đây qua đây là một ô ly rồi nhóm thứ hai là hai ba năm số 2 mình sẽ bắt đầu ở vị trí này nặng cũng là một ô ly rồi số 3 mình sẽ bắt đầu ở trên đây là các bạn kéo xéo xuống khoảng vị ở vị trí này vừa trên lần kẻ ngang nha rồi sau đó mình sẽ viết cái bụng rồi, mình sẽ viết thẳng lại một lần cho bạn xem nha đến số 5 à, số 5 mình sẽ viết bằng kẻ đứng trước là một cô ly à, sau đó mình sẽ viết cái bụng số 5 và ừ, gặp đây à, cũng là rộng là một ô ly cao là hai ô ly và nhóm thứ ba là 0689 à, độ rộng của số 0 vẫn là một ô ly nha mình sẽ bắt đầu từ đây cao là hai ô ly nha lại 6 6 mình sẽ bắt đầu ở đây mình sẽ cong lên rồi cái bụng dưới của số 6 hơn một ô ly một chút nha bạn rồi số 8 số 8 thì số 0 ở trên cái đầu trên nhỏ đầu dưới to thì mình sẽ bắt đầu ở đây mình viết làm sao trong một ô ly mình không chạm lằn kẻ nha đứng rồi, đây mình sẽ chạm lằn kẻ đứng hai bên bụng ở trên dưới to ở trên nhỏ rồi số 9 số 9 đầu tiên các bạn viết giống như nét công kính trước mà nằm ở trên ô ly thứ hai nhưng mà nét công kính này hơn một ô ly một chút xíu độ rộng độ cao của nó hơn một chút xíu rồi sau đó từ vị trí này các bạn tránh là đừng để trên đây nha mà phải để trên vị trí này rồi mình sẽ viết một nét cong xuống là số 9 rồi mình sẽ viết lại số 9 một lần cho đẹp hơn nha rồi cũng từ vị trí này mình cong xuống à, đây là nội dung của bài số 4 à, các bạn tiếp tục bài số 4 à, và ở bài 5 à, mình sẽ học về kỹ thuật nói chữ à, xin hẹn gặp lại các bạn ở bài số 5